Xin chào mọi người và mình là Thanh Lộc Hôm nay Lộc sẽ gửi đến mọi người một chiếc xe Polo hatchback với ờ, một điểm đặc biệt chiếc xe này đã qua sử dụng tuy nhiên đã được công ty của Lộc sơn lại màu cam rất là đẹp rất là bóng đồng thời độ lên bộ body kick R400 thể thao và hiện đại chúng ta sẽ thấy phía trước có những cái hình lưới tổ ong rồi ờ, có cái viền màu đỏ ngang như thế này thực sự là rất là thể thao ở phía trên này chúng ta sẽ thấy cái cản có cản trước được độ lại và chiếc xe biển số Sài Gòn với biển số dễ nhớ 01100 bộ body kích R400 đây mọi người Mọi người hãy xem chi tiết chiếc xe này nhé Mình sẽ quay một vòng chiếc xe này cho mọi người cùng xem ở phần à, trước đấy bộ body kit như vậy rồi cả trước như vậy bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy là có cái mâm được sơn là màu đen lại thêm được cái viền xung quanh là màu đỏ nữa nhìn rất là thể thao và ừ, nó tạo một cái điểm nhấn cho cái mâm xe này ở ờ, phần phần không thì có điểm nổi bật đó là cái tem ờ, sport cái tem dán thể thao đằng sau mâm đằng sau cũng được uh, sơn giống như vậy ở phía sau thì có bộ cái bộ giữa thiết kế thể thao cực kỳ thể thao và uh, rất là hiện đại cho những người trẻ hôm nay đó xung quanh xe là mọi người đã thấy một cái điểm ờ, nổi bật trên cái chiếc xe màu cam này mà còn được lên bộ body kích nữa thì bây giờ mình sẽ quay bên trong cho mọi người quay bên trong á, thì ờ, điều đầu tiên mình sẽ kiểm chứng xem cái cái chiếc xe này còn chắc chắn không chiếc xe đã qua sử dụng còn chắc chắn không mình mở cửa ra mở cửa ra vẫn rất là êm và mình đóng cửa lại tiếng đóng cửa còn rất là chắc chắn chiếc xe này lộc cảm thấy là cái tiếng đóng cửa nó mang cái tính chất của một dòng xe châu âu một dòng xe đến từ đức cực kỳ hấp dẫn tiếng đóng cửa chắc không ạ mọi người cùng nghe rồi bây giờ mình sẽ vô bên trong chiếc xe bên trong thì được à, về vô lăng vô lăng chúng ta thấy vô lăng thì không có những cái nút bấm trên đây phía bên màn hình á màn hình này thì kết nối được với Bluetooth nhưng mà hiện tại thì Lộc ờ, thấy là chưa có camera lùi ở đây thì có được cái hình của cái biểu tượng là cân bằng điện tử ở bên ngoài thì mình thấy có một cái điểm cũng thú vị là chiếc xe này chỉnh gương đó, thì là chỉnh cơ nha <laughs> cũng rất là thú vị rồi um, về ô đô của chiếc xe này để lọc xem coi Odo của chiếc xe này là 31.454 km Với số km như thế này cho một chiếc xe Đức thì rất là bình thường Cũng coi như là đang là mới Phía bên này những cái đường nét mà công ty mình sơn lại chiếc xe này rất là đẹp Rất là chuẩn nè Chi tiết đẹp cực kỳ cho cái nước sơn màu cam này Và nước sơn chính hãng bộ ghế nỉ mọi người cùng xem làm sao mình mở cửa ra cảm thấy chắc chắn lắm em ru à đằng sau ghế nỉ ồ đóng cửa là chắc chắc chắn cực kỳ nha à mở này ra bên uh, trong này mọi người xem nhé đó công ty mình sơn lại chiếc xe này rất là đẹp đường nét chi tiết rất là đẹp tỉ mỉ và mình đóng lại một lần nữa cực kỳ là chắc chắn chiếc xe này thì mình thấy quan sát đây là chưa có trang bị camera và lùi nhưng mà cái cái đầu này thì lên được camera lùi nhé nếu mà ai muốn trang bị thêm camera lùi thì ờ, cứ nói với Lộc sẽ trang bị được camera lùi cho mọi người Polo hatchback này thì được sản xuất vào năm 2016 và hiện tại đang có lịch sử bảo dưỡng ở trong Volkswagen Sài Gòn. Lộc rất là hân hạnh được chia sẻ đến dòng xe Polo hatchback hoặc là dòng xe Volkswagen tại Việt Nam cho mọi quý khách hàng dùng xe mới hoặc là xe cũ của hãng xe Volkswagen. Mọi người hãy vui vẻ gọi điện thoại cho Lộc để Lộc có thể tư vấn và chia sẻ một cách nhiệt tình nhất. Mọi người hãy đăng ký kênh của Lộc